là con coi như là con mình là ok không có một coi như còn zin quyên si <laughs> nói chung là ok á à. cưng thích đúng không xíu nữa chắc sẽ bấm nút xíu nữa chắc sẽ bấm nút dạ chào cô hồng vân chào chú quyền linh rồi chào con chào bạn nam bên cạnh và toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ mình xin tự giới thiệu mình là bích phượng năm nay mình 28 tuổi đang ờ, sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh con đang làm ờ, ờ, quản lý đơn hàng cho một công ty may xuất khẩu con sống tại hóc môn quê quán là ở lâm đồng <laughs> rồi mời bạn trai chào chú linh chào khán giả và chào bạn nữ bên cạnh nè con thì hiện tại năm nay 29 à, tên con là tên là tinh thành dạ, gì thành dạ ngô trọng thành à hiện tại thì con đang uh, làm ba công việc Ờ, ngoài công việc chính là làm dành chính là bên IT ra thì con còn nhận làm thêm tại, à, ngoài giờ tại công ty và làm tự mở quán ăn riêng Mở ở đâu? Dạ, mở tại, ơ, ờ, quận 11 ạ. À. Dạ, đúng Rồi Thành bán gì? Dạ, không bán mì Quảng chứ. Rồi ngon Bây giờ à, nhà gái cho biết sơ yếu lý lịch nhẹ nhàng chứ điểm yếu điểm mạnh cái nào Điểm mạnh của em là nhiệt tình, ừ. năng động, ờ, sống chân thành và biết quan tâm chia sẻ người khác Là người có thể thích nghi với ờ, mọi môi trường được ạ Rồi còn điểm chưa mạnh điểm chưa mạnh thì ờ sống đôi lúc bị ờ tình cảm chi phối hay quên ờ quên lặt vặt bị mù đường và đôi lúc bị ờ, lười theo cảm tính <laughs> và có rất là nhiều nỗi sợ như là sợ ờ, độ cao sợ ma và cả sợ bò sát nữa ờ rồi bạn nam ơi con nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi ờ điểm mạnh con là nói chung là con có thể tự nấu ăn tự làm chị nhà được nói chung là kiểu thích làm việc cái điểm nhất của con là, là khi mà con quen hoặc thích một bạn nữ á ừ. thì con hay ờ, nói chung là rất là chiều bạn đó một là con sẽ thấy bạn đó cần gì thì con sẽ nói chung là con tự đi mua tặng luôn hay là bạn nó thích thì con thấy ok là con mua luôn con không có quan tâm quá vấn đề về à, cái món quà đấy điểm này đâu phải điểm yếu đâu dạ. ngon nồng có điểm này mà không tại con chiều quá có nghĩa là nhiều à, cô gái là con chiều vậy thì hình như là họ chán hay sao á Thôi không có đâu, chiều à, vậy không chán đâu con Vậy hả? Vậy là Thành có ờ, mấy mối tình rồi? Dạ, con thì tầm uh, hai mối cô Giống con Mỗi Ủa rồi con mua đồ cho nó nhiều quá nó bỏ con hay gì? Dạ, à. tự nhiên đang vui vui cái bạn nó kêu không muốn quen nữa cô Còn Vậy con vậy? không biết lý do cô mặc dù đang đi chơi vui lắm con mà bữa sau tự nhiên ờ, quạo cái khi không muốn quen nữa à, con cũng suy nghĩ nói chung là con nhìn nhận bản thân trước con sẽ coi là con có lỗi gì không con gọi điện suốt luôn á gọi là nếu thương kéo mà không được dạ mà con thấy bạn đó nói chung dứt khoát quá thì con ừ. cũng cảm ơn ừ. là dứt khoát con cũng tặng bạn đó con gấu con cũng nói bạn đó là cố gắng chăm sóc cho nó thật kỹ tốt đừng để nó buồn của con ừ. bây giờ con ở không ờ, bao thời gian bao lâu rồi à, cũng lâu cô cũng mấy tháng rồi tại vì trời à, đất ơi lâu quá trời có mấy tháng nó ở à, không mà nó lâu quá lâu nửa năm mà cô tại vì à, khi con xác định quen một ai đó ừ. thì con chỉ quen một người và những người còn lại giống như con không có không con bắt cá một tay thôi đúng chứ rồi không có bắt cá vậy. hai tay đúng rồi đúng không hai okay. hai tay một con cá cô ạ <laughs> dạ kiểu là con chấp con chấp nhận cái kiểu này con. trời bận trở lạnh còn anh bận chờ em đó động trời em đó ừ là em chấp nhận là em suy nghĩ là em chấp nhận có thể là thời gian lâu cũng được 10 năm 20 năm 30 năm cũng được nhưng mà em chấp nhận là cái cái mối tình đó là phải ờ, làm em tin vào cái ờ, nói chung là em sẽ tìm cái tình yêu của em rồi nãy nghe bên kia cũng hai mối ha hai mối rồi dạ chào anh Nguyên Linh rồi, anh có mái tóc giống em quá <laughs> ừ ha Ủa sao kiểu Trời hai kiểu giống nhau rồi ta hai mình sao giống hai mái tóc vậy ta không hẹn mà gặp đôi mái tóc hề, đôi mái tóc hề. không em nghe là anh mới cắt ngày hôm qua đúng rồi còn em là cắt vài ngày để nên mới dài tới đây còn không lại giống nữa chúc chụp tấm hình lưu niệm nha dạ rất là lạ lắm qua lấy cái rổ ốp cắt mối dạ. tình dài nhất là bao lâu dạ mối tình đầu 6 năm lý do tại sao chia tay lý do là do khoảng cách địa lý ờ, bạn đi um, hợp tác lao động ở nhật rồi quá xa Ừ. mối tình thứ hai bao lâu dạ mối tình thứ hai thì cũng được 2 năm vậy là coi như em cũng yêu 8 năm rồi đó dạ đúng rồi em hình dung người yêu lý tưởng của em một mẫu hình như thế nào em thích một bạn cao một chút xíu tầm ừ. một mét bảy ờ, em thích một bạn có cửa sổ tâm hồn hoặc là trong sáng ờ, nụ cười tỏa nắng như vậy thôi là <laughs> cửa sổ tâm hồn sao thấy được cửa sổ đó không? trong sáng có nghĩa là không có cận á hả cưng dạ cận cũng không sao nhưng mà ý là cái mắt của bạn uh, uh, nhìn thu hút mắt nhìn sáng chói cười à. <laughs> tỏa nắng thì không biết không biết tỏa hay không tại đây không có nắng nãy tôi thấy ờ, ấy à, nó cười rồi tỏa tự em cảm giác điều đó em không thích điều gì đàn ông em không thích một người ờ, keo kiệt vô tâm bạn này không có Đâu gì keo, luôn này... Ờ, không keo và không hề vô tâm không quan tâm quá luôn mà bị ờ, bỏ em nghe bạn chia sẻ thì thấy bạn là người sống rất là tình cảm ừ. nãy giờ tính được 90% phần trăm rồi đó mình nói uh, suy nghĩ về mẫu người bạn gái như thế nào cưng cởi mở vui tính rồi biết quan tâm người khác là được vậy thôi hả dạ tại vì uh, nói chung nghề nghiệp thì em cũng không quan trọng tại vì em em tin tưởng như bản thân em có thể làm được em đi ra em trai dạ em đi gia đình ba mẹ với là bạn à, rồi xin uh, mời đại diện nhà trai ạ à. chào chú Hoàng Linh à, xin chào. ngưỡng mộ em rất lâu chào cô dạ. Hồng Vân. dạ. à, chị rất thích chương trình này tôi là mẹ của Ngô Trọng Thành Thành thì hiền à, học cũng rất là giỏi à, có bằng là kỹ sư yeah. Dạ. về máy tính vừa rồi thì nó cũng yêu hai mối tình nhưng mà hai mối tình đó không bao lâu hết trơn nói chung là có chừng hai tháng hơn à cái mối tình đầu thì cũng coi ngày cưới đáng lý là tháng này cưới nè nhưng mà bạn đó là bây giờ suy nghĩ nói là bây giờ chưa nghĩ tới nói chung là mình nói là đứng núi này trong núi nọ đó chưa có xác định được thì thành không thích thành thích bạn gái nào khi yêu thành phải xác định nếu tìm hiểu ok thì đi đến tới hôn nhân luôn chứ không có lăng nhăng cái coi như là đâu ra đó là con coi như là con mình là ok không có một coi như còn zin quyên si nói chung là ok á à. cảm nhận của chị thì nói chung gặp bạn gái này, ờ, ờ, ờ, con cháu này cũng dễ thương mà chút mở rèm ra thì hai đứa thí dụ có tim mà đập hay gì đó thì hai đứa bấm nút thôi chứ còn đúng, đúng, đúng rồi à. cảm nhận được như thế nào dạ. chứ còn giữa ba mẹ thì là là chị... sao cũng được hết miễn con mình nó yêu mà là mình yêu đúng rồi cảm ơn cảm ơn bên nhà trai <laughs> dạ. còn bên Bia ai dạ hôm nay em đi cùng đại gia đình ạ ba mẹ em gái bạn thân à. chị và đang có sếp trên đường tới đây nhưng mà không có kịp dạ kính chào à, hai mc quyền linh và hồng dân dạ chào anh kính chào phía nhà trai kính chào à, khán giả trên hội trường tôi là bố của con võ thị bích phượng bạn trai này rất là sống có tình cảm những câu nói á, dạ. ghi nhận được thấy có tình cảm được khi giữa hai đứa tìm hiểu nói vài câu đi dạ mc Dạ, thấy à, hai cháu cũng à, hai cháu bây giờ hai cháu nó đặt đâu thì cha mẹ cũng đồng ý theo. Đúng, Dạ cũng à, mình xây dựng cho hai con thôi. Phải để cho hai đứa nó quyết đi à, Linh ơi. Vậy mở rào đi. Ừ. Rào mở. Con đặt đâu cha à. mẹ ngồi đó đó. Đó. Bóng tặng bóng. Đó, dạ. đời người ra không tặng bông luôn thiệt á. quà quyết rồi dắt đi shopping này liền Em có món quà tặng cho anh ạ Ờ, cảm ơn em tên Anh có tặng cho em không? Có, tặng em chứ, anh tặng em chứ Đưa, đưa, đưa, đưa, cô, cô, cô giữ Thích chị đọc thôi Chờ một cái khăn ạ à. Cái khăn nè, đẹp Tặng chị đeo chiếc khăn vô ấm lên cho bạn đi Sao con tặng em, em nghe nói tặng khăn là dễ chia dạ. tay lắm đó nha đâu tại vì con thích này cái này con đi lựa con tự giặt luôn con tự giặt luôn rồi Đúng giặt rồi. luôn rồi hả giặt rồi giặt rồi sạch rồi ơi đó quấn khăn giùm còn tròn cho đẹp quấn giống cái mệt gì con chưa, chưa lại bao giờ rồi chứ <laughs> chưa biết chị mua khăn tao phải tìm hiểu quấn này kia chứ em á là một người à, cực kỳ thích kinh doanh cái mà yêu cầu của em đối với chương trình á là muốn một người bạn trai vừa biết về marketing là vừa uh, yêu thích kinh doanh sống tình cảm nữa nên là em nghe anh giới thiệu thì em cũng thấy rất là hồi hộp mong gặp anh là như thế nào á em thấy ok không ổn tí không em thấy mấy người mà mũm mỉm một chút xíu anh cũng hơi mũm mỉm cưng thích đúng không xíu nữa chắc sẽ bấm nút xíu nữa chắc sẽ bấm nút thì em cũng có sở thích là đọc sách thì em muốn là về sau này á có thể cùng bạn trai của mình mỗi tuần hoàn thành được một cuốn sách ờ, mình không thể trải nghiệm được tất cả mọi thứ trên uh, cuộc đời này để là mình có thể trải nghiệm qua những kinh nghiệm sống của người khác em có nói sơ qua về cái cảm nhận của em á còn anh thì thấy em như thế nào à, đó anh thì em thì cũng vui tính dễ thương à, cũng nói chung là nếu em tặng sách thì anh nghĩ là em đã có một cái ý tưởng gì đó đúng không Dạ. Thì em mới tặng anh thì nói chung anh cũng thích. Anh Thành á khá là phúc hậu. Ừ. Dạ. Đó cái, là... cái đôi mắt sao, đôi mắt sao? Dạ xuyên qua cặp kiến thì vẫn thấy có hồn ạ. <laughs> có hồn, đôi mắt trong sáng đúng không? Còn dạ. nụ cười sao nè? Dạ cũng được. À, anh nghĩ thế nào về ờ, bạn thân khác giới em gái mưa hay bạn thân khác giới thì em không có sự tin tưởng nhiều có nhiều bạn gái mưa hay em gái mưa không không, không có thì mình phải không? nói chứ anh linh là nhiều em gái mưa lắm á có à tôi không bao giờ có em gái mưa không có bao giờ em gái mưa gì, gió gì chân tôi có em gái bão thôi có em gái bão thôi anh uh, có biết hát không có anh nói chung anh chỉ biết hát dạng uh, cao kê bạn bè thôi nói chung hát không được hát em muốn liền. nghe những người mà hát hay ấy sẽ làm em bị rung rinh vậy thì con con con muốn thử lắm rung rinh sao chú có người hát rụng rúng luôn á <laughs> coi như lôm anh một mình cô đơn đã quen rồi sài gòn một mình nắm xe thôi vì đã quen với cảm giác không cần ai thôi sau này anh hát riêng tặng cho em cũng được okay, ở đây okay, đông quá okay, <laughs> đây, nay mình hát lại đi à, em cũng có chuẩn bị một bài hát tại vì em hát không hay nên em mới thích bạn trai mình hát hay á tự tin lên nào mọi người cho em một tràng vỗ tay đi <laughs> 곰 세 마리가 한 집에 있어 아빠 곰 엄마 곰 애기 곰 아빠 곰은 뚱뚱해 엄마 곰은 날씬해 애기 곰은 너무 귀여워 으스 으스 잘한다 dạ ý nghĩa là ờ, một gia đình có ba con gấu sống chung một ngôi nhà ờ, có gấu cha gấu mẹ và gấu con gấu cha thì mập mạp mũm mĩm gấu mẹ thì ờ, thon thả xinh đẹp còn gấu con thì rất là đáng yêu và ba con gấu sống trong một gia đình rất là hạnh phúc ờ dễ thương quá vậy là gần gần đúng với cái trường hợp này ha bây giờ chỉ đúng còn rồi. coi gấu con sao thôi đúng rồi ừ. đây có gấu cha gấu mẹ mẫm mỉm dễ thương là có gấu, gấu bà cha. ngồi cái bên kia nữa kìa thôi bây giờ hai đứa đứng lên nắm tay nhau nhìn thẳng vào mắt nhau nói rút ruột rút gan hết về đối phương của mình thế nào đi nào hai dạ. bạn nắm tay nhìn thẳng vào mắt nhau nắm hai tay luôn đấy mình rút ruột rút gan mình suy nghĩ sao mà nói vậy có thể anh chưa giỏi trong ờ, tình yêu nhưng anh có thể học chỉ cần ờ, anh và em cho nhau cơ hội dạ. thì em sẽ đồng ý hẹn hò với anh nhé đúng trả lời nha <laughs> Ủa? Dạ. Tôi biết sao mà mấy bé kia nó bỏ được Thành ta Thiệt luôn á Thằng trai quá đáng yêu á Rồi, Tại vì duyên là bạn. của con Ờ duyên là của con đúng không Bởi vì con nghĩ vậy đó Nút bấm đó phải xuất phát từ con tim của mình nha các bạn Chuẩn bị Sau 3 tiếng đếm một hai ba Hết thời gian Chúc mừng hãy nắm tay nhau hôm nay có ba mẹ hai bên tham dự luôn thiệt luôn rất là tuyệt vời luôn sẵn đây thì nhà trai nói một vài điều với nhà gái đi nói gì thì đó thì đó à, mình quay mặt quay mặt dạ. đối diện nhau à, mình đối diện mặt với nhau là chào chị rồi, dạ, dạ đúng, rồi. Xui già. đúng rồi đúng hôm nay dạ, là ngày mà mình có thể là ngày xem mắt đấy xin anh chị nói trước nha à thôi chào anh chào chị yeah. Dạ. thì bữa nay coi như là tới đây để ờ, hẹn hò á, thì dạ. ờ, hai cháu nó đã bóng nút với nhau rồi yeah. Dạ. thì cho cơ hội đó hai cháu nó tìm hiểu nếu được á, thì ừ, hai gia đình tiến tới bây giờ cháu nó đồng ý nó tìm hiểu được nó đồng ý thì hai anh chị và chồng em cũng xây dựng cho cháu thôi giờ còn biết đóng góp sao rồi hai hai hai, hai, hai người thôi thôi hai người bắt tay cái nào thôi bắt tay đi à, nói gì nữa tay chúc mừng chừng nào xong rồi nó có nhiều đúng không và sau đây là màn thú vị nhất của chương trình đó là bạn trai hãy đặt một cái hôn nhỏ nhẹ lên má của bạn gái <laughs> nghiệp mới quen mấy tháng nhá, chắc chưa biết hung luôn dạ chưa mới nắm tay nụ hôn đầu tiên đó nha từ từ bình tĩnh để, để nguyên để nguyên thành thích vô thấy sao ngưỡng máp lắm hả món đầu đời của nó đó